tres, kia rồi con sò lanh ôn vui rồi kia rồi con thầy ca ôn vui rồi kia rồi con và chia nâng nâng con khăn con con ôn xa con ở đuôi rồi